đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm? Các con cùng lắng nghe lại một lần nữa bài toán. Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm? Để thực hiện được bài toán này, cô trò chúng mình cùng nhau phân tích nhé. Nào, ở phần tóm tắt, bài toán cho biết đoạn thẳng AB dài 2cm. Thế còn đoạn thẳng CD thì sao? Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Vậy dài gấp 3 lần có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 3 lần đoạn thẳng AB nối tiếp nhau thì chúng mình sẽ tạo thành đoạn thẳng CD. Bây giờ các con sẽ nhìn đoạn thẳng CD này. Đây là một lần AB đúng không nào? Đây thêm một lần nữa là hai lần đoạn AB rồi và thêm một lần nữa đoạn AB là đủ 3 lần đoạn AB, có nghĩa là đoạn AB gấp lên 3 lần. Bây giờ ta sẽ có 3 phần bằng nhau và đây chính là đoạn CD. Vậy đoạn CD này dài bao nhiêu cm? gấp số lần ở đây chính là mỗi một lần lấy số lần số cm, số đơn vị giống nhau, chúng mình sẽ có 2 cm được lấy 3 lần và cô sẽ lần lượt lấy một lần, hai lần, ba lần. Cô sẽ tạo thành đoạn CD. Vậy đoạn CD dài bao nhiêu cm? Chúng mình có làm được không? Chúng mình cùng giải nhé. Bài giải. Độ dài đoạn thẳng CD là cô sẽ lấy độ dài của đoạn AB là 2cm và cô gấp lên 3 lần. Hay cách khác là cô lấy 3 lần như vậy. Cô sẽ có 2 x 3 bằng 6cm.